chào các bạn chào mừng các bạn trở lại với kênh của đất và người Đông An hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một số mẹo để được các bạn bán gốc 90 độ tốt hơn cũng như chia sẻ kinh nghiệm bắn à, ná hơn một năm của mình về cách luyện tập cũng như bắn làm sao để hiệu quả tốt nhất cho các bạn luyện tập mình thấy à, nhiều bạn tập luyện bắn rất là xuyên nhưng bắn à, kết quả không có cao các bạn đi sang bắn rồi toàn là ba lông thôi chứ không đến được chim ha nên mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để các bạn ờ, bắn gốc với độ tốt hơn mình hơn một năm bắn gốc 90 độ của mình mình bắn gốc 90 độ là hơn một năm rồi mình thấy góc này bắn rất là tốt nhưng dễ nữa mà nói dễ cũng không phải dễ đâu vì muốn bắn là tốt thì không phải dễ bắn thì ai cũng bắn được nhưng không phải bắn tốt ai cũng bắn tốt được cần có thời gian luyện tập nhiều nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình mình cũng học hỏi từ những anh em đi trước rồi mình sàng lọc lại những cái gì hay mình chia sẻ tới các bạn đầu tiên mình hỏi các bạn một câu các bạn bắn góc 90 độ lấy cái gì các bạn chắc chắn đó là góc 90 độ rồi đây thấy nó tương đối rồi biết hai dây song song bán thôi đó là cái sai lầm mình thấy thường gặp nhất góc 90 độ khi bạn bắn điều quan trọng nhất là cái nát của các bạn phải vuông góc thật sự 90 độ thì các bạn bắn mới tốt được cái bước đầu tiên đó chính là cây ná của các bạn phải thật sự vuông góc sau đó các bạn mới đặt miếng da vào vị trí tùy thuộc vào khổ độ chẹt của các bạn tới bước thứ ba các bạn mới nhìn vào hai dây trên dưới song song như thế này ha đây rồi cuối cùng bước thứ tư các bạn mới rà điểm ngắm là đỉnh chẹt và mục tiêu để bắn khi cái bước đầu tiên chẹt vuông rồi những bước tiếp theo nó mới hiệu quả mới đúng được vậy làm sao để biết ná của các bạn đã vuông góc chưa mình sẽ hướng dẫn tới các bạn một cái cách cái mẹo mà mình luyện tập và mình bắn cảm thấy nó rất là tốt kết quả là mình có làm một cái clip mình bắn 5 cây tăm cự ly khoảng 6 mét thôi 6 7 mét nhưng mà mình bắn trúng liên tục 5 cây tăm các mình có đăng ở trên các bạn vào kênh của mình vào video coi nha bây giờ mình sẽ giới thiệu tới các bạn cái mẹo đó mình xin phép được nói tiếp là các bạn có thấy không ạ à? đây có mục tiêu mình treo sẵn các bạn thấy bắn 90 độ vậy ổn giờ được không nếu bạn bắn như vậy đi như vậy luôn nha cự ly khoảng 10 mét đỡ lại thì các bạn bắn có thể trúng mình nói có thể túng nha vì khi bạn để như vậy nhìn này cũng tương đối rồi nhưng mà nó chưa thật sự 90 độ đâu sợi dĩ mình treo sợi dây lên đó là vì khi mình luyện tập mình sẽ rào thử vào tại vì mình vắng như vậy rào thử vào cục dây thì nó chưa hẳn là 90 độ 90 độ nó phải như thế này nha đây như thế này mới là 90 độ thật sự các bạn luyện tập các bạn treo một, một đá lên không dây như vậy để các bạn luyện tập rà ná vào như vậy là thật sự 90 độ vuông góc có như vậy các bạn bắn thì mới chính xác được đạn chỉ cao còn thấp thôi một điều nữa khi các bạn đã quen với cách luyện tập cái cử này rồi quen với cái cử 90 độ vuông góc như thế này thì mình chắc chắn với các bạn là ná nào các bạn bắn cũng được hết tại sao vậy tại vì đầu tiên cầm cái ná lên ná các bạn vuông rồi sau đó các bạn mới đặt miếng da vào má hoặc là qua tay gì đó tùy vào khẩu độ chẹo của các bạn mà các bạn điều chỉnh sau đó các bạn mới liếc xuống nhìn hai dây song song rồi ra vào mục tiêu thì lúc đó nó hoàn toàn đúng nó chỉ cao hoặc thấp thôi các bạn điều chỉnh rất là dễ các bạn chỉ lưu ý cho mình quan trọng nhất cắm chẹt cho thật vuông như thế này là được ná nào bán không được hết còn những cái ná chẹt tròn đầu ờ, chẹt tròn chẹt vuông gì đó đó là các bạn bắn nhiều quen rồi thì các bạn để lên là nó sẽ vuông thôi nói bốn bước dài dòng như vậy đó nhưng khi các bạn bắn nó xảy ra khoảng 3 đến 4 giây thôi rất là nhanh khi các bạn nó quen với cử rồi quen với cái cử vuông góc rồi để lên vuông để tay vào má các bạn bắn vài viên băng quen vị trí rồi viết xuống nhìn thấy dây song song là mục tiêu 4 giây à 3 4 giây là các bạn có thể bắn được rồi chính xác các bạn có luyện tập theo cách của mình đi mình chắc chắn các bạn cự ly khoảng 10 mét 10 cái nắp chai các bạn bắn trúng phải từ 7 cái trở lên nếu mà các bạn luyện tập theo cách của mình mà bắn không được như vậy các bạn quay đây chửi mình mình nghe đấy các bạn tiếp tục tại sao mình chắc chắn như vậy vì khi các bạn đi săn các bạn cầm ná lên gặp con chim các bạn rất là vội để lên bắn nhưng mà vô tình chẹo của các bạn nó không vuông góc ví dụ các bạn bắn 90 độ nha ở đây mình chỉ nói bắn 90 độ như thế này rồi mắng như thế này đi cạnh như thế này nếu gần nó sẽ tốt, còn trường hợp nó ở xa đèn đó, các bạn nó sẽ đi lên thế này cao hoặc thấp theo đường xéo như thế này hoặc lệch qua trái qua phải lệch qua bên trái hoặc bên phải rất là khó để các bạn điều chỉnh nha hãy luyện tập như thế này dạ thật sự vuông góc bắn chắc chắn các bạn bắn sẽ tốt thôi còn những mục tiêu trên cao dưới thấp các bạn rà vào cử và cử và tập bắn tập bắn nhiều lần như vậy vào cái cử thì chắc chắn các bạn bắn sẽ tốt thôi còn các bạn khi các bạn luyện tập các bạn cố gắng tìm bắn cho mình cái khoảng cách mà thung của các bạn có thể đi thẳng tối đa nha ví dụ như tôi đang bắn chặt 8 thung các khổ thung này khổ thung này của mình là 18 12 160 nó kẹp mình bắn khoảng 17 18 m là đạn vẫn còn thẳng mình thường tập ở cự ly khoảng 17 18 m vì lúc đó mình ngắm mục tiêu ngay đỉnh chạc là ngay ngay ngay ngay chóc là ngay đỉnh chạc mình bắn gần hơn thì mình sẽ nếu cự ly gần 10 m đổ lại mục tiêu nó sẽ nằm ở trên nhé các bạn nó nằm ở trên đỉnh chạc như thế này còn xa hơn thì các bạn nâng lên từ từ nâng lên 20m 30m 40m 50m gì đó mà nâng lên cái cử này là quan trọng nhất là cái thun của các bạn nó quyết định nó quyết nó quyết định các bạn bắn cử như thế nào nha chứ không phải là lúc nào bắn cũng như vậy cái cử bắn là quyết định là do dây thun và vị trí đặt da của các bạn như vậy nhiều bạn mình thấy nhiều bạn cửa ly xa bắn rất là tốt 10m 10 15m bắn rất là tốt nhưng ở gần 4 5m thì các bạn bắn lại hụt lý do là như vậy các bạn hãy hạ hạ chẹt xuống rồi mục tiêu như thế này nhé đây là mục tiêu 50m mà hạ xuống như, như, như thế này đó là cái kinh nghiệm cái chia sẻ của mình với các bạn mình cũng học tập đúc kết từ những cái người đi trước mình thấy cái gì hay cái gì đỡ thì mình tổng hợp lại cho các bạn cho mình xem của video này nếu các bạn thấy video hay đừng quên để lại một đăng ký cho ủng hộ mình tạo cho mình thêm cái động lực để mình làm những video khác hay hơn dù cho các bạn nha nói tóm lại rút gọn lại thì góc bán nào cũng như nhau cả thôi quan trọng là các bạn luyện tập đúng cách là các bạn bán thì tốt thôi không phải 90 độ bắn không trúng góc 45 độ bắn mới trúng đâu góc 30 độ góc truyền thống gì đó góc nào bắn cũng được nhưng các bạn phải luyện tập đúng bắn thì nó sẽ thành công thôi bắn nào cũng tốt hết không có góc nào mà dở hơn góc nào đâu cho mình luyện tập hết giờ này